眼泪。 mạnh mẽ và kiên định. Nỗ lực không ngừng nghỉ. Kiến tạo giá trị bền vững bằng tình yêu và trách nhiệm. Dựng xây cho tương lai. Phát triển cùng đất nước. Thaco chúc mừng năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 11 tháng 2 tức 30 Tết. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. 28 phụ huynh và học sinh tại điểm cách ly trường tiểu học Xuân Phương Hà Nội vui mừng khi được trở về nhà đón Tết, nhưng vẫn còn 100 học sinh, phụ huynh, giáo viên đang tiếp tục cách ly tại trường. Đoàn kết, đồng thuận và đồng lòng thử thứ sức mạnh đã giúp Việt Nam vượt qua một năm với rất nhiều khó khăn và sẽ tiếp tục vượt qua thách thức trên đường tới đích. Tết đang đến rất gần với Trường Sa. Tết của những người dân, người chiến sĩ bám đảo, bám biển, có tình quân dân ấm áp, có sự vững vàng tinh thần và ý chí nơi đầu sóng ngọn gió. Dù có những khó khăn do dịch bệnh, bà con người Việt tại Mỹ vẫn sẽ chia nhau để có được một cái Tết truyền thống trọn vẹn nét văn hóa và bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, nước và nhân dân Việt Nam